bây giờ cứ đòi những chứng cứ mới đi điều tra bây giờ là cái gì cứ cãi nhau hoài nữa không được có dấu hiệu vi phạm thôi tôi chưa biết đúng hay sai tôi cứ đi kiểm tra cái đã nếu kiểm tra nó không có vấn đề gì thì tốt có vấn đề gì thì chúng ta làm vi phạm về đảng mới xử về đảng trước sau đó là đến hành chính hành chính rồi đến hình sự thế có sai không có trái luật không nếu luật không có chúng ta làm luật luật là do chúng ta làm nhưng mà là tại luật đừng cài cái gì đừng cắm cái gì cục bộ cá nhân vào đây thôi phải thật sự công tâm khách quan nhất là các cơ quan xây dựng luật pháp